Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn đó ờ, ờ, về ờ, cái chủ đề về bán hàng Clickbank là gì và cách làm sao đó chúng ta có được kiếm được tiền 1.000 đô la đầu tiên từ trên internet Make Money Online MMO Ờ, và đây là một trong những chuỗi video trên kênh YouTube của Sơn và nếu như bạn đang muốn nhận được những cái video về Clickbank về kiếm tiền trên internet về làm sao đó chúng ta có thể xây dựng được cái nguồn thu nhập của mình ờ, từ cái ờ, từ trên mạng internet như thế nào thì các bạn có thể tìm thêm những cái video từ kênh YouTube của Sơn nha và bên cạnh đó thì Sơn cũng có tặng cho các bạn cái khóa học về kiếm 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank và nó được hướng dẫn từng bước một từng bước một từng bước một à, rất cơ bản chi tiết rõ ràng từng bước một để giúp cho các bạn có thể làm sao đó có thể kiếm được một nghìn đô la đầu tiên từ trên internet à, và bạn chỉ cần có một cái máy tính laptop à, bắt đầu với cái mạng wifi 3G hoặc là internet à, wifi để chúng ta có thể làm được việc được à, từ trên à, internet như vậy ok chưa nào và trong câu à, hỏi đây thì Clickbank là gì và làm sao đó chúng ta phải kiếm tiền được với cái với cả Clickbank thì đây là một vài những cái bước Ờ, thông qua cái hình ảnh đây thì chúng ta sẽ có thể nắm được cái quy trình để chúng ta có thể vận hành được với Clickbank làm sao à, và đầu tiên khi mà chúng ta sẽ tham gia vào Clickbank thì chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản trên Clickbank ờ, và đăng ký tài khoản này là hoàn toàn miễn phí à, chúng ta có thể ngồi tại Việt Nam và chúng ta vẫn có thể đăng ký được cho tới năm 2019 hiện tại và sau đó thì chúng ta sẽ tìm ra một cái sản phẩm mà chúng ta muốn kinh doanh trên Clickbank thì nó có rất là nhiều sản phẩm ví dụ là nuôi dạy con cái à, về giảm cân về nấu ăn Ờ, hay là cái cách làm sao đó để giữ lửa được gia đình hay là cách đánh guitar piano rất là nhiều sản phẩm trên này tại Clickbank thì nó có hàng trăm cái sản phẩm khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn và kinh doanh cái sản phẩm đó ờ, và kế tiếp bước số 3 đó là chúng ta sẽ quảng bá cái sản phẩm này đó thì cái cách quảng bá như thế nào thì nó cũng rất đơn giản và trong những video uh, nếu như bạn theo dõi thì Sơn có chia sẻ với các bạn về cách cái quảng bá sản phẩm trên Clickbank thì nó có một cái điều rất tuyệt vời đó là chúng ta không cần phải đi gặp mặt khách hàng không cần phải thiết lập các cuộc gọi điện thoại chúng ta cũng không cần phải là người tạo ra sản phẩm uh, chúng ta không cần phải đóng gói hay là chăm sóc khách hàng gì cả và tất cả mọi thứ đều có những cái người người ta làm cái bộ phận này thay cho mình cái việc của mình chỉ cần là quảng bá các sản phẩm mà thôi uh, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm trong những video tiếp theo được chưa nào sau đó bước số 4 là chúng ta sẽ kiểm tra sell à, và à, trên giao diện Clickbank thì nó sẽ liên tục liên tục cho chúng ta nhìn thấy được rằng chúng ta đang à, bán được bao nhiêu doanh số có bao nhiêu người đã bấm vào link của chúng ta có bao nhiêu sale đã đã xuất phát và đã có bao nhiêu tiền thu nhập về rồi và cuối cùng là chúng ta sẽ được nhận tiền và hiện tại thì Clickbank đang cho chúng ta nhận tiền đó là hai hai tuần một lần có nghĩa là một một tháng chúng ta sẽ được nhận tiền hai lần từ Clickbank nó chuyển về tài khoản ngân hàng của chúng ta và đây là một cái trang mạng kiếm tiền rất uy tín ờ, trên internet rồi ờ, để tôi chia sẻ cho các bạn thêm để chúng ta có thể nắm được rõ hơn ở trên Clickbank thì chúng ta sẽ có hai cái khái niệm đầu tiên đó là vendor ờ, vendor là chính là những cái người mà tạo ra sản phẩm đây chính là những cái người mà họ giúp để giải quyết các vấn đề ngoài thị trường ví dụ như là bây giờ ừ, bản thân tôi tôi bị béo phì và tôi đang quan tâm đến cái việc là giảm cân và cái cách ăn kiêng ra làm sao đó thì ở trên Clickbank này thì những người tạo ra sản phẩm họ đã là những người chuyên gia về lĩnh vực này rồi và sau đó họ tạo ra những sản phẩm này hướng dẫn về cách giảm cân hướng dẫn về cách ăn kiêng đúng cách hay là ví dụ như là đây là một vài những người họ đã có cái, ờ, kinh nghiệm họ đi du lịch rồi và tôi đang đang muốn đi du lịch nước ngoài và tôi đang quan tâm về cái cách làm sao để tôi có thể đi du lịch được mà ít tốn chi phí chẳng hạn như vậy thì có rất là nhiều những khóa học online nó dạy về cái du lịch này như các bạn biết đó ở bên nước ngoài người ta rất là thông minh và người ta Ờ, thường xuyên rằng uh, người ta đầu tư vào cho trí tuệ đầu tư vào cho kiến thức nên người ta sẵn sàng uh, chi ra vài chục đô hàng trăm đô la để mua những khóa học online này về họ học ví dụ là bản thân tôi tôi là một ờ, người đàn ông và tôi không biết cách nấu ăn làm sao cho một bữa gia đình và sau đó thì tôi mua một khóa học về dạy cách nấu ăn trong vòng 30 ngày chẳng hạn mỗi ngày sẽ được một thực đơn uh, thì họ sẽ sẵn sàng họ chi tiền uh, chúng ta hay là những người tạo sản phẩm này họ có thể tạo ra những khóa học về kinh doanh về bán hàng về internet marketing về uh, thiết lập một cái blog website hay là học cách kiếm tiền uh, học uh, giữ lửa hôn nhân trong gia đình học uh, guitar uh, piano hay là nuôi dạy con rất là nhiều những chủ đề ở đây nó có hàng trăm những cái sản phẩm những hàng trăm cái ngách khác nhau đó và cái người vendor này thì họ có rất nhiều họ tạo ra những sản phẩm và tiếp theo á, cái người số 2 ở đây là những người làm affiliate marketing người làm affiliate marketing ví dụ là tôi thì tôi sẽ là cái người mà họ là tôi đi quảng bá sản phẩm cho cái người vendor này đó, ví dụ như cái, bây giờ các bạn muốn bắt đầu với Clickbank thì chúng ta sẽ là cái người được gọi là affiliate marketing bởi vì cái ông vendor thì ông chỉ tạo ra sản phẩm thôi còn affiliate marketing sẽ là cái người mà đi quảng bá sản phẩm này để tiếp tiếp cận tới cái người khách hàng có nhu cầu nhưng ờ, ở English Bank thì nó quá hay bởi vì thay vì chúng ta cần phải làm hết tất cả mọi khâu đúng không nào ờ, từ khâu ờ, tạo website từ khâu chăm sóc có điện thoại hay là tạo sản phẩm phải tập trung vào làm việc với đối tác hay là với nhà sản xuất thì rất là nhiều như vậy chúng ta không thể nào mà có thể một lúc chúng ta làm được rất nhiều việc như thế nên khi mà chúng ta làm Clickbank thì chúng ta có thể xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh chỉ có một người vận hành thôi thì chúng ta vẫn có thể làm được bởi vì công việc của chúng ta quá đơn giản là chúng ta chỉ cần quảng bá các sản phẩm này tới thôi được chưa nào ở đây um, tôi cho các bạn nhìn thấy rõ hơn ví dụ như đây này cái người creator creator chính là cái người mà tạo ra sản phẩm hay còn gọi là người vendor thì cái người vendor này thì họ sẽ có một cái phần trăm ờ, hoa hồng cho chúng ta đó và ví dụ như bây giờ họ bán cái sản phẩm ờ, hướng dẫn cách giảm cân ăn kiêng thì họ sẽ chia chúng ta khoảng 70 phần trăm hoa hồng ở trên Clickbank họ chia sẻ chúng ta hoa hồng rất cao từ 70 đến 100 phần trăm các bạn ví dụ như sản phẩm của chúng ta bán là 44 đô la thì chúng ta thậm chí chúng ta được 44 à, đô la lợi nhuận từ cái sản phẩm đó khi mà chúng ta bán được luôn đó, gần một triệu đồng một sale đó các bạn và sau đó thì người ta đưa chúng ta cái hoa hồng này và chúng ta là người affiliate này thì chúng ta sẽ uh, tiếp cận cái sản phẩm này chúng ta quảng bá sản phẩm này tới cho khách hàng nếu như mà ra đơn được rồi thì nó sẽ uh, cái người khách hàng đó, đó sẽ, sẽ chuyển về cho cái ông uh, tạo sản phẩm này và ông tạo sản phẩm này sẽ có trách, trách nhiệm là chăm sóc khách hàng đó và và giúp cho khách hàng đó đạt được kết quả đó bạn thấy tuyệt vời chưa nào thì dường như là trong cái khâu đó thì chúng ta không cần phải làm gì quá nhiều chúng ta chỉ cần là người quảng bá sản phẩm mà thôi thì nó rất dễ để làm các bạn cực kỳ dễ để làm đó, tuy nhiên rằng tôi biết rằng là bất kỳ công việc gì thì thời gian đầu chúng ta cũng cần phải bỏ ra thời gian công sức để chúng ta bắt đầu với nó và chúng ta học cái cách làm ok chưa nào rồi ở đây để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn về cái cách ờ, và cho các bạn nhìn thấy Ờ, được ở đây ví dụ nhá những cái sản phẩm Clickbank thì nó không phải là chỉ có một sản phẩm à tại sao người ta sẵn sàng người ta chi cho mình là 70 tới 100 phần trăm ờ, bởi vì họ không bao giờ họ bán một sản phẩm hết ví dụ như cái sản phẩm đầu tiên chúng ta quảng bá cho họ là 47 đô la thì họ có thể sẵn sàng chia cho chúng ta 100 phần trăm lợi nhuận từ cái sản phẩm đầu tiên này đó, ờ, và sau đó thì uh, họ có thể họ sẽ bán được sản phẩm tiếp theo là 97 đô đây là một cái sản phẩm nâng cao hơn ví dụ nhé uh, bây giờ là tôi đang Ờ, quảng bá một cái sản phẩm là hướng dẫn cách giảm cân à, ăn kiêng cho đúng cách và sau đó khách hàng của tôi họ mua sản phẩm này thì sau đó thì cái ông ờ, tạo sản phẩm ông sẽ tiếp tục ông chăm sóc khách hàng của tôi và sau đó thì ông ấy sẽ bán cái sản phẩm tiếp theo 97 đô sản phẩm nâng cao hơn là ví dụ là có muốn có một cái uh, cái vóc dáng đẹp hơn một cái thân hình uh, body sexy hơn chẳng hạn thì đây là một cái khoa học nâng cao hơn là 97 đô uh, và ông ấy bán sản phẩm này nên có thể là sản phẩm đầu phễu này sản phẩm 47 đô này ông sẽ chia tôi 100 phần trăm nhưng sản phẩm tiếp theo này á, lúc này ông sẽ bắt đầu chia tôi khoảng 20 phần trăm thôi chẳng hạn đó sau sản phẩm tiếp cao hơn nữa là 197 đô thì lúc này ông có thể ông chia cho tôi khoảng 10 phần trăm không đó thì đây là cái cách mà ông đang làm và khi mà chúng ta quảng bá cái này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng được cái hệ thống thu nhập thụ động cho mình bởi vì chúng ta chỉ cần là người tạo ra sắm khách hàng đầu thôi sau đó thì ông tiếp tục upsell lên bán tiếp bán tiếp bán tiếp bán tiếp và tạo chúng ta cái nguồn thu nhập thụ động và bên cạnh đó thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những nguồn truy cập uh, những cái traffic để làm sao đó khi mà chúng ta xây dựng được xong cái hệ thống đồ view là về những cái đơn giản thôi về Instagram về Facebook uh, Facebook quảng cáo hay là về uh, YouTube đó rất là nhiều cái mà chúng ta xây xong một hệ thống lớn rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ có cái thu nhập thụ động từ trên đó đó, có thể là chúng ta uh, ngay cả khi mà các bạn nó không làm gì trong một tháng trời chúng ta vẫn có thu nhập thụ động về các bạn đó thì cái hệ thống này nó nó được thiết kế rất thông minh bạn giả sử đi à, khi mà bây giờ chúng ta chào hàng cái cái cái sản phẩm là 47 đô la mà họ không mua thì bây giờ cái nhà cung cấp đó, đó họ sẽ chào hàng một cái sản phẩm down sell là chỉ có một đô la thôi đó và khi này thì chúng ta sẽ nâng được cái giá trị sản nâng nâng cao được cái khả năng chuyển đổi lên ví dụ là khi họ sử dụng một đô la rồi thì lúc này họ mới mua được sản phẩm 9 đến 7 đô bởi vì lúc này họ thấy rằng cái sản phẩm này quá tuyệt vời chẳng hạn như vậy đó à, thì tất cả mọi thứ ở đây khi mà một cái quy trình như vậy nó chuẩn mực lắm các bạn nó rất là dễ làm ở đây là tôi sẽ vẽ cho các bạn để các bạn nhìn thấy rõ hơn ở cái bảng đây để chúng ta hãy nắm đây nhá giả sử đây này à, khi mà chúng ta có một cái sản phẩm rồi khi mà chúng ta có sản phẩm rồi thì cái việc mà chúng ta cần phải làm đây là chúng ta sẽ cần là tạo ra một cái traffic cái traffic ở đây gọi là cái lưu lượng truy cập các bạn uh, traffic ờ, nó có thể đến từ uh, YouTube từ uh, Facebook uh, từ uh, Instagram hay là từ blog website nào đó uh, hoặc là bạn có thể chạy quảng cáo nó rất là nhiều cái nguồn khác nhau được chưa nào nó đại diện cho rất là nhiều nguồn khác nhau thì đây tôi gọi là traffic và sau đó thì cái traffic của tôi sẽ điều hướng về cái sản phẩm này cái sản phẩm này nó chính là cái website đó được chưa đây có thể là một cái website của nhà cung cấp à, chúng ta sẽ gọi nó là một cái landing page chẳng hạn landing page landing page sẽ là một cái trang uh, để thu thập được cái danh sách khách hàng ừ, nếu như mà chúng ta bắt đầu với một cái khái niệm cơ bản rằng uh, khi mà chúng ta mới bắt đầu á thì dường như cái landing page này ấy, là nhà cung cấp họ làm sẵn cho chúng ta rồi họ làm sẵn rồi họ tự thu data họ tự lấy khách hàng và sau đó thì cái từ landing page này đây là một cái trang nó sẽ cho người ta cái gì đó miễn phí đó cái đặc điểm của landing page đó là sẽ cho người ta cái gì miễn phí giả sử đi bây giờ họ bán cái sản phẩm là cái cách để tập luyện để giảm cân thì họ sẽ không có trực tiếp họ hướng tới một cái trang đó là trang bán hàng mà bây giờ họ sẽ tới một cái trang đó là trang họ sẽ cho đi một cái bộ video hoặc là một cái ebook để hướng dẫn cách giảm cân đi chẳng hạn thì bây giờ ừ, chúng ta cái việc đơn giản là chúng ta chỉ cần tạo ra cái traffic này thôi làm sao để có người người ta vào cái trang này để nhận miễn phí và sau đó thì khi mà họ để nhận được cái miễn phí này người ta phải để là thông tin data uh, là email đúng không nào và từ cái từ email này này thì tiếp theo là nhà cung cấp họ sẽ uh, dẫn cái người khách hàng của chúng ta tới một trang tiếp theo đó là trang sales page trang bán hàng trang sales page bán hàng và nếu như bây giờ khi mà cái trang sell này khách hàng của mình mua hàng thì ờ, nó sẽ chuyển đổi là ra tiền đúng không ra tiền thì lúc này chúng ta sẽ có thu nhập ở đây chúng ta sẽ có thu nhập ở đây ok chưa nào chúng ta sẽ có thu nhập ở đây đó ví dụ như đây là cái sản phẩm này là 47 đô la chẳng hạn 47 đô la đó và chúng ta được 100 phần trăm thu nhập từ này thì cái việc đơn giản chúng ta nếu như bây giờ bạn là người mới bắt đầu thì tôi không cần bạn cần phải làm cái ừ, cái quá phức tạp là gì bạn chỉ cần làm sao đó học cách để tạo ra traffic thôi học cách tạo traffic thì traffic đó nó sẽ có hai dạng một là chúng ta sử dụng free traffic free traffic tới bây giờ tôi sử dụng rất là nhiều những cái bí mật đó, và rất là nhiều cách để chúng ta có thể miễn phí không cần phải mất tiền để quảng cáo nhưng vẫn có thể tạo được hàng ngàn đô la thu nhập đó và đây chính xác là cái điều mà tôi sẽ dạy cho các bạn nên nếu như bạn nó quan tâm và muốn học cách làm sao kiếm được tiền trên internet đó có thể là tham gia vào cái ờ, đường link phía bên dưới đoạn mô tả tôi có để lại cho bạn và tặng cho bạn miễn phí nha cái cách làm sao đó bạn có thể kiếm được 1.000 đô la thu nhập đầu tiên trên internet như thế nào đó hoặc là traffic đây chúng ta có thể tạo ra traffic là pet traffic đó là traffic trả phí ví dụ như chúng ta chạy quảng cáo Google chạy quảng cáo trên Facebook quảng cáo trên Bing đó rất là nhiều cái kênh quảng cáo khác nhau thì chúng ta sẽ trả phí cho cái này thì cái này á cái free traffic này thì nó không tốn tiền không đồng thì nó hơi chậm một chút nhưng paid traffic có có thể tốn tiền nhưng nó sẽ nhanh thì tùy vào bạn bạn muốn sử dụng chiến lược nào là do bạn quyết định đó, và trong video hướng dẫn của tôi sẽ chỉ cho các bạn cả hai cách đó, và rất là nhiều cách rất nhiều kênh khác nhau để bạn có thể tiếp cận được đó, và đây chính xác là những cái điều mà tôi đã minh chứng cụ thể bằng cách làm và ra là kết quả rồi được chưa nào và nếu như bạn quan tâm đến nó thì có thể là đăng nhập vào để học cái chương trình đấy thì tôi sẽ tặng cho bạn đó nó học kiếm tiền 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank hoàn toàn miễn phí ở đường link mô tả phía bên dưới video của tôi đó, nên nếu như bạn thấy video này thực sự có giá trị tuyệt vời thì đừng quên bấm một nút like nha đó, và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì có thể đặt ở phía bên dưới thì tôi sẽ giúp đỡ cho bạn và trả lời những thắc mắc những câu hỏi của bạn ở phía bên dưới đoạn uh, mô tả ở à, uh, comment rồi và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúng ta sẽ còn uh, hẹn gặp lại nhau trong những video tiếp theo thì tôi chia sẻ cho các bạn nó chi tiết hơn về những cái kênh cái cách làm sao đó chúng ta có thể quảng bá cái sản phẩm uh, của cái ông uh, tạo ra sản phẩm đó và chúng ta kiếm được hàng nghìn đô la thu nhập một tháng ở trên internet ok và cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại nha bye bye